Chào các bạn, thì đây là bộ sạc pin năng lượng mặt trời các bạn Thì đây ở đây mình có 6 à, tấm à, 50 nhân cho 1m2 Thì lúc trước mình có 7 tấm nhưng mà bị à, mấy đường nít nó bắn thun gì đó mà đá nó bay nó rớt bể hết một tấm nha các bạn thì Chút nữa mình cho các bạn coi nó bị một tấm nó bị bể Thì đây ở đây mình đặt nó quay về hướng Tây Nó nghiêng nó hơi nghiêng về hướng Tây các bạn Như đây, đây là hướng Đông Hướng mặt trời à, nó, mọc Và đây là hướng Tây thì à, mình cho nó hơi nghiêng nhích về hướng tây một chút để cho có nước mưa nó, nó không có động và nó hơi nghiêng chút thì hôm nay mình sẽ à, cho các bạn biết là cái lợi ích của xài pin năng lượng mặt trời thì thật sự là nó có đúng như lợi ích hay không thì à, hôm nay mình sẽ phân khu cho các bạn biết cái điểm lợi và cái điểm hại của nó có lợi hay không lợi ích hay lợi nhiều đó thì hôm nay mình sẽ cho các bạn biết về cái mức lợi của nó ha và cái mức hại của nó hại thì chắc không hại gì chỉ có hại tiền thôi chứ không hại gì hết đó. đó rồi đây mình xuống mình sẽ xuống ờ, mình cái này là mình kết nối 6 ờ, tấm với nhau với một ờ, đường dây thì cho ra cái độ pin là khi mặt trời mà đang giữa đỉnh đó các bạn thì có thể lên tới hai mươi mấy volt và mình sử dụng cái bộ bộ điều điều điều áp ổn áp năng lượng mặt trời các bạn cái thứ mà nó nó cân bằng cái năng lượng nó là cho dù lên cao hay là xuống thấp có khi ờ, trời xuống trời tối xuống còn ít ờ, năm sáu v thôi thì nó sẽ không hoạt động nữa mà khi mà lên tới hai mươi mấy v thì nó vẫn trở về cái mức là 14 v tám sạc vô bình các bạn rồi mình sẽ ờ, cho các bạn xem cái bộ sạc nha và đây là cái bộ sạc pin năng lượng mặt trời của mình nha các bạn hiện tại nó đang sạc vào là 13 v năm thì cái mức này là cái mức đang sạc vào và nếu mà đủ thì sẽ là 14 v tám là cái mức đầy các bạn thì cái bộ sạc này nó nó khi à, điện của máy tấm năng lượng khi khi thì vào à, ít nhất là 10V 10V thì à, cao nhất là 24V thì nó sẽ điều áp xuống là lúc nào cũng ở mức 12V và nó sạc vô thì 13 13V mấy gì nè thì cho tới 14V8 là nó đầy các bạn thì đây mình xài cái bình ác quy 40A và những mấy cái bình xe máy nữa mà thì đây mình sẽ dùng con OBS ờ, con OBS này thì lúc trước mình có xài mấy cái con OBS này và đây ờ, mình tháo con OBS này ra cho các bạn xem thì à, nếu mà chúng ta xài năng lượng mặt trời thì chúng ta nên xài cái là dạng cơ nha các bạn thì à, xài dạng cơ nó bền hơn và nó nó nó chạy à, hết bình luôn à, mới à, ngưng còn như cái mình xài cái cái tắt này nè cái OBS này nó xài điện tử các bạn thì nó sẽ 15 phút là nó ngắt lần vậy mà mình muốn xài nó thì mình phải mót lại mà nó mình thấy nó xài nó hao điện hơn cái cái dạng cơ này cái đó là mình cảm nhận gì thôi chứ cũng chả có biết chả thấy hình như xài cơ này nó ổn hơn vậy mình mình xài cơ không các bạn thì như cái con bếp này mình à, tháo khi mình à, hư bình này mình tháo à, tháo bình ra rồi mình câu dây cặp bình vô nè và câu điện vào nó rồi và đây khi một cái bình nhỏ đã sạc đầy nha các bạn thì nó lên mức ở là 14,8 đó gì đây tám là cái mức bình này nó đầy nha mà bây giờ mình sẽ sạc qua bình này thì nếu như xài như mình xài 6 tấm á, thì ta nên dùng cái bình 50 mb mà nay mình có 40 mb này, bây giờ mình phải xài thêm phụ thêm mấy cái bình nhỏ nữa bây giờ mình à, xài cỡ 50 50 mb 50 60 mb rồi thì nó sạc à, cả ngày là đủ luôn còn cái này à, mình sạc mình phải sạc giữa chừng mình phải ngắt ừ, đầy mình phải sạc qua bình khác nữa bây giờ nó hơi lâu hơi tốn công mở ra mở vô nói về cái bộ sạc năng lượng này thì chúng ta cũng cần phải đắn đo bởi vì khi chúng ta mua một bộ sạc như vậy thì nó tốn tiền rất là cao và chi phí vô cái bình À, đây là tôi xài nhỏ chỉ 6 tấm thôi còn nhiều người xài cả mấy chục tấm, cả trăm tấm thì sử dụng cái bình rất là lớn à, tốn kém rất là nhiều về cái tiền bình và tiền à, tấm năng lượng thì à, thì bây giờ những người mà bán à, năng lượng các bạn thì họ chiêu mãi là sẽ à, nạp điện của mình nạp điện năng lượng của mình và đẩy lên đường à, dây quốc gia thì tối đến thì sẽ thu lại và xài thì cái đó mình chưa biết là cái quốc gia có tính cái đó hay chưa nhưng mà trước mắt thì mình vẫn xài bình thôi chứ mình chưa biết cái, cái, cái vấn đề là đẩy lên đường dây ờ, quốc gia rồi tối đến thì lại rút lại xài thì cái điều đó mình chưa biết nha các bạn mình chưa có rõ điều đó lắm nhưng mà mình thấy là một mình chỉ cho các bạn một chiêu này rất là đơn giản là lúc trước mình cũng có xài thì ờ, như cái bình ờ, bình này bình xe mình bình xe tải nè mình sẽ đi mua lại những cái bình của mấy chiếc xe tải các bạn nói chung là vô cái chỗ bán bình và khi mà người ta thải ra cái bình xe tải người ta đề nó không được nhảy á người ta sẽ thải ra liền bởi vậy à, be vẫn còn cũng ờ, rất là tốt mình xài à, có thể sử xài được mấy tháng rất là ổn bởi vì mình nó bình lớn các bạn thì à, nếu mà mình mua lại thì mua lại với cái giá dây chai và tới khi bán thì cũng bán với giá dây chai bởi vậy có bạn mua về cái giá chẳng hạn như cái bình mà các bạn mua bình sáu bảy chục ampe gì đó cái trăm ampe gì đó các bạn mua về mấy trăm ngàn gì đó tới khi các bạn bán cũng là bán cái, cái mức giá đó và nó không có hao hụt gì đâu cả các bạn xài được mấy tháng coi như là mấy tháng nó miễn phí nha các bạn mấy cái tháng đó các bạn xài miễn phí tức là mua một cái bình với giá 500 à, đi ha thì à, tới khi các bạn bán da chai cũng bán ở mức giá 500 mà trong khi đó các bạn xài được à, cả nửa năm trời thì cái nửa năm trời đó là miễn phí và cứ như vậy các bạn cứ kiếm à, lúc đó mình cứ xài theo kiểu đó rồi thì cứ tại lúc này mình kiếm không được nên mình mới xài mấy cái bình nhỏ nhỏ này nè chỉ cần chúng ta đi chúng ta quen biết rồi mấy chiếc xe tải thọ khi mà nó thải ra thì chúng ta mua lại mua lại và xài xài đó là xài miễn phí nha các bạn đó, là kinh nghiệm mình à, chỉ cho các bạn còn cái vấn đề mà đẩy lên đường đường điện luồng điện lưới quốc gia thì à, cái đó mình à, chưa rõ cho lắm bởi vì những người bán họ chưa mãi là sẽ đẩy lên đường quốc gia phải bán lại cho quốc gia nhưng mà không biết mình thấy không đủ xài để mà bán nha các bạn thực chất là nhiều người họ xài cả trăm tấm cũng không đủ xài nữa nó chỉ mình có mấy tấm lấy gì mà đẩy lên đường quốc gia nói thì nói vậy thôi chứ mình thật ra mình cũng vẫn còn đang mù mờ cái đó lắm và mình xài cái bình như vậy dòng bình như vậy thì mình xài à, một buổi tối từ 6 giờ cho tới 10 giờ đêm thì mình xài được có hai bóng led thôi nha các bạn là hai bóng nó chảy liên tục chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ thôi đó là cái mức à, mình xài à, buổi buổi tối nha các bạn thì mình mở bóng vào bên ngoài bên ngoài nha thì mình cũng xài toàn những cái bóng tận dụng đây thôi để, để có gì mình cho các bạn xem đây là cái hai bóng led mình xài nha các bạn mình đóng qua cái hộp của khung ờ, cửa nhôm thì mình tản nhiệt bằng cái này và mình để ờ, trần trụi luôn cho nó sáng khỏi bao bọc nó gì hết đó thì ờ, hai cái thân phụ của nó chỉ đơn giản vậy thôi không có cầu kỳ có vậy dây nhợ lung tung à mà trên cao mà nó qua đụng tới đâu thì mình chỉ là lấy cái những cái mà hư như chẳng hạn như cái cái thì hư bóng cái thì hư thân phô một nguồn thì cứ mình lấy cái này mình ráp qua cái kia lấy cái kia ráp qua cái nọ thì à, ở hàng xóm cứ hư rồi em dục bỏ cái mình kêu hư là gom hết gom về lấy cái này qua đổ qua cái kia đổ qua đổ lại các bạn đơn giản vậy thôi còn à, cái trước đây mình có làm cái mặt hạ áp cho các bạn coi đó thì cái mặt hạ áp đó à, tại vì cái này mấy cái này mình có dư xài nên mình chả làm cái có cái mặt hạ áp vô đây làm gì đó. thì đơn giản vậy thôi các bạn và mình cho các bạn xem cái tấm pin năng lượng mặt trời của mình bị bể nha và đây là tấm pin năng lượng bị bể nha các bạn đây nó bị viên đá bá đá rớt xuống ngay chỗ này là nó bể nó rớt toàn bộ hết này là dạng như kính cường lực các bạn à? cần bị bị một điểm thôi là nó bể hết tất cả <clears throat> thì cái này hiện tại là nó đang có pin đang có năng lượng mặt trời chiếu vào thì cho nó sẽ cho ra từ 19 20V giờ này nắng chiều rồi nên uh, hơi yếu một chút thì mình mở ra cho bạn các bạn xem bên trong nó chỉ có hai con à, diode nắng ra điện một chiều và chống à, chạy ngược lại vậy thôi đây là cái đầu dây nó chạy ra nữa mà thì mình à, cắm vào cho các bạn xem các bạn thấy qua lạnh không thì à, mình à, lấy tay mình che đi mát đi thì nó sẽ yếu lại à, không? yếu lại không bỏ ra sẽ mạnh lên thì cái này mình chuyên à, xài vào để mình để dành một tấm này để xài bên dưới sợ mưa các bạn mưa thì nó sẽ bị à, hư tấm này bởi vậy mình xài vào à, hồ cá bơm nước hồ cá với lại à, bơm oxy hồ cá như vậy thôi và để đính chính lại với các bạn là có nên xài cái này là có lợi hay là có hại đúng không thì cái mức có lợi thì nếu các bạn ở vùng sâu vùng xa thì các bạn nên xài bằng tấm điện năng lượng mặt trời này còn nếu mà ở thành thị thì à, tôi khuyên các bạn không nên dùng không à, nói chung là không phải là không nên dùng mà là dùng cũng thà chúng ta dùng điện lưới cho nó tốt hơn là xài cái này bởi vì xài cái này thì nó sẽ à, tốn bình tiền bình nhiều lắm cứ buổi sáng nạp vô rồi buổi chiều xả ra và cái mức như vậy thì nó sẽ rất là dễ hư bình rất mau hư bình và mỗi lần hư bình thì sẽ tốn rất là nhiều tiền một cái bình là phải tốn phải tiền triệu trở lên vài triệu trở lên cái bình nếu mà cái bình 100 ampe thì phải vài triệu trở lên mà nếu mà các bạn cứ nạp xả nạp xả thì chỉ trong vòng một năm trời là năm hơn năm là coi như banh cái bình và để bỏ tiền ra để mà mua khoảng 100 tấm pin năng lượng này và tiền bình và tiền kích đồ các thứ đồ á nếu mà các bạn muốn xài tẹt ga đó thì bỏ ra ít nhất phải trên 500 triệu đồng để mà xài tẹt ga nhưng nếu các bạn so với lấy 500 ngàn 500 triệu đó mà gửi vào ngân hàng thì các bạn lấy cái tiền lãi đó các bạn các bạn trả tiền điện vẫn dư xài nhưng 20 năm sau cái 100 triệu đó vẫn còn còn cái uh, à, tấm pin năng lượng này 20 năm sau thì chỉ có bán cho chai các bạn và không phải là trong vòng 20 năm đó các bạn thay không biết bao nhiêu là cái bình nha các bạn mấy chục cái bình nha các bạn và tiền cái công cái công mình đi lao chùi cái tấm này với lại công bình biết nói nói chung là câu điện tùm lum la đồ các thứ đồ bộ kích điện rồi nữa ừ, các thứ thì rất là cao rất là mất thời gian bây giờ thì nó nói là cái này có thể hòa lưới với ờ, điện lưới quốc gia xài ờ, sáng đẩy lên tối thu lại xài thì cái mức đó tôi không có rõ cho lắm bởi vì chưa có biết ờ, chưa nắm nắm chưa nắm chắc và cái gì thì cái tiền để gửi ngân hàng so với lại xài cái năng lượng mặt trời này thì vẫn hơn nha các bạn hơn cái ngưỡng hàng vẫn hơn là xài pin năng lượng mặt trời nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu thấy hay thì like ủng hộ chia sẻ nha các bạn rồi nhớ đăng ký kênh nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi